Uh, hello, chào mừng các bạn đến với hệ thống shop sinh lý với số like là 0974475557 Thì hôm nay shop sinh lý xin giới thiệu cho các bạn cái cách sử dụng cái sản phẩm chai xịt chống xuất tinh sớm Stut 100 nha các bạn Thì đây là loại chai xịt rất là nổi tiếng đó, nó đến từ châu Âu nha các bạn đây à, có rất nhiều bài viết đánh giá về cái loại chai xịt chống xuất tinh sớm này à, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng nó cũng như là giới thiệu về thành phần của nó ha thì đầu tiên á, mình xin giới thiệu về thành phần của chai xịt này đó chính là cái chất gây tê được sử dụng trong bộ y tế nha các bạn nó ghi ở trên bao bì chính là lidocaine 9.6 phần trăm đó thì cái chất gây tê này nó có tác dụng gì nó sẽ làm cho cái đầu dương vật của các quý ông giảm bớt đi cái sự kích ứng thì các bạn cũng biết rồi những quý ông nào mà bị xuất tinh sớm ấy, thì cái đầu dương vật nó rất là nhạy cảm các bạn chỉ cần bị kích thích một xíu thôi 30 giây chưa tới một phút thì các bạn đã bị xuất tinh rồi đó thì à, với cái thành phần lidocaine nó sẽ làm cái phần đầu dương vật các bạn bớt bị kích ứng lại giúp các bạn kéo dài cái thời gian quan hệ dễ hơn rất là nhiều đó thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem chi tiết sản phẩm này thì đây là cái hộp của chúng ta nó rất là nhỏ gọn nha các bạn đó. thì à, cách sử dụng như sau trước khi các bạn quan hệ tình dục khoảng 5 phút các bạn xịt 2 tới 3 hơi cái chai xịt này lên cái phần đầu dương vật của các bạn đó, sau đó các bạn xoa đều để thuốc nó ngấm lên các mạch máu khi thuốc nó ngấm lên các mạch máu rồi đó thì các bạn uh, uh, có thể dùng khăn ướt các bạn lau bớt thuốc đi hoặc là các bạn uh, đeo bao cao su vào đều được hết rồi các bạn quan hệ với các chị em đảm bảo với các bạn luôn thời gian quan hệ trên 15 phút cho tới 60 phút tùy cơ địa của các bạn nha đó thì ờ, sau khi mà các bạn sử dụng xong thì các bạn chỉ việc vệ sinh sạch sẽ cái dương vật các bạn vậy là được rồi đấy rất là đơn giản thì một cái chai xịt này á, nó có công dụng uh, nó có thể sử dụng được khoảng 30 lần quan hệ rất là tiết kiệm nha các bạn à, và nó đặc biệt nó rất là nhỏ gọn này các bạn có thể cầm đi uh, bất kỳ nơi đâu các bạn muốn à, đặc biệt là nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào cho người sử dụng nha các bạn à, các bạn sử dụng đến hết cái thời gian của thuốc thì dương vật các bạn nó trở lại bình thường thôi đó rất là đơn giản đây thì đây chính là chi tiết về cái loại chai xịt Stud 100 này à, cái hạn sử dụng của nó rất là lâu nha các bạn có thể lên tới 5 năm đây các bạn có thể nhìn sau này đó đến năm 2025 là hết hạn sử dụng rất là lâu 4 năm kể từ sau ngày sản xuất à, cho nên các bạn có thể an tâm không sợ nó hết hạn giữa chừng thì um, đây chính là cái loại chai xịt mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay uh, Stud 100 nếu như các bạn còn gì thắc mắc hay là cần tư vấn gì thêm về những cái loại chai xịt chống xuất tinh sớm khác cũng như là các loại thuốc, ờ, các loại à, đồ chơi tình dục, hỗ trợ sinh lý thì các bạn vui lòng inbox Zalo rồi gọi điện trực tiếp đến số hotline 0974 47 557 sẽ có nhân viên tư vấn và hướng dẫn cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.